Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiếng Bóng Đá nhé Thì ờ, tiến có nói nhiều lần trên Youtube rồi Cái kênh Tiếng Bóng Đá này là cái kênh ờ, tiến vừa mới lập cái đây không bao lâu Nên chưa có được cái đề xuất từ cái Youtube ấy Nên chắc chắn là anh em tìm sẽ không ra đâu Thay vào đó anh em có thể tìm cái kênh Tiếng Bóng Đá bằng cách là vào cái kênh chính của tiến Tiếng Số Kèo Anh em tìm kiếm đến cái phần kênh, đây Đó anh em ấn vào là sẽ thấy cái đề xuất cái kênh nhỏ của tiến là kênh Tiếng Bóng Đá Đấy còn cái cách tìm kiếm thứ hai là anh em gõ bằng cái tên miền của cái kênh này của Tiến đó chính là Tiến bóng đá 68 đấy anh em gõ trên thanh công cụ Tiến bóng đá 68 ghi liên tiếp không cách rồi à, sẽ ra nha anh em đấy thì anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh cái kênh Tiến bóng đá này à, thì cái kênh này Tiến cũng đã lên cho anh em ba cái video nhận định về à, à các trận đấu giữa Dortmund với Con này diễn vào lúc 0 giờ 30 à, khuya ngày 19 tháng ngày 19 tháng 3 này gồm Monza với Community diễn nhau lúc 9 giờ tối ngày 18 này là tối hôm nay này rồi chặn giữa Leipzig với uh, Bochum diễn vào lúc 9 giờ rưỡi hôm nay này đấy anh em có thể vào cái kênh nhỏ này của Tiến để tham khảo về các mã kèo ở cái trận đấu này đấy và quay trở lại với cái kênh chính của Tiến đây cái kênh Tiến sau kèo thì cũng sắp đạt tới đến cái mốc là một ca sub rồi đó anh em nhớ để lại một lượt đăng ký theo dõi luôn cái kênh Tiến sau kèo này để uh, cho cái kênh của Tiến mau đạt đến cái mốc là một ca sub để cho Tiến có nhiều động lực làm thêm nhiều cái video sắp tới để cho anh em soi các mã kèo ờ, mà mà uh, nó chuẩn hơn một cách mà một cách mà nó nó nó chuẩn chỉ hơn đấy thì anh em xem uh, trong cái video này thì có thể thấy này Tiến cũng đã lên cho anh em ba cái trận đấu tại cái kênh Tiến soi kèo đó Udinese với AC Milan diễn vào lúc 2 giờ 45 phút hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai này đó cùng với đó là trận đấu giữa Chelsea với Everton uh, 0 giờ 30 phút hôm nay đó và trận ờ, đấu cũng khá sớm 10 giờ tối hôm nay giữa Southampton với Tottenham tiếng cũng đã lên cho anh em rồi đó ngoài ra thì còn có trận chung kết trận chung kết giữa Uzbekistan với U20 Iraq diễn ra vào lúc 9 giờ tối hôm nay đó một trận đấu rất là hấp dẫn anh em các trận đấu này ờ, anh em có thể vào cái kênh của tiến để ờ, tham khảo cái mã kèo à, trong cái video này á đấy thì quay lại với cái kênh tiếng số kèo cũng như là trong video này tiến sẽ tiếp tục phân tích và nhận định và sẽ lên kèo cho anh em một cái trận đấu tại à, La Liga trận đấu giữa Atletico Madrid với Valencia nhé anh em thì cái trận đấu này thuộc vòng 26 La Liga được diễn ra vào lúc uh, ờ, 3 giờ rạng 3 giờ phim hôm nay cũng như là rạng sáng ngày mai nhé đấy thì trước tiên uh, trước tiên uh, trước khi mà tiến đưa cái tỷ lệ kèo cũng như là phân tích về trận đấu này uh, riêng về nhận định của tiến cho anh em xem thì anh em hãy cùng tiến xem sơ qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này nhá đây hiện tại anh em xem có thấy này à, nhà cái đã đánh giá Atletico là đội nằm ở cửa trên với chiến thắng rất là cao trong trận đấu này khi đưa ra mức kèo chấp đến một hòa cũng như là 0.75 này rồi nửa trái này rồi 1.25 nữa này đấy một những mức chấp rất là cao à, và mức tài xỉu cả trận là có hai hòa cho đến uh, ờ, 2.5 cả trận rồi 1.75 nữa này đó rồi 2.25 rất nhiều mã kèo cho anh em lựa chọn luôn đó còn có mã tỷ số này rồi uh, uh, có mã kèo uh, phản gốc thẻ phạt nữa nhé anh em đây thì phạt góc ở trận đấu này là Atletico chấp hai cả trận cùng với đó là mức tài xỉu góc cả trận là 9.5 đấy còn về cái mã kèo thẻ <coughs> Tiến sẽ cho anh em xem về cái mã kèo thẻ nhá Ok thì thì thì uh, hiện tại trước mắt <coughs> trước mắt thì Tiến chưa có thấy được cái mã là kèo thẻ cả trận nha anh em chắc là do Tiến nhận định uh, lên cái video trận đấu này khá là sớm đó nên hiện tại chỉ có sơ qua cái kèo gốc để cho anh em tham khảo thôi còn về mã kèo thẻ chắc chắn sẽ có nhưng ờ, trước giờ bóng lăn tầm ờ, ờ, uh, 6 tiếng đến 7 tiếng thì chắc chắn nhà cái sẽ đưa mã kèo lên cho anh em đó thì hiện tại tiến đã nói nhiều lần rồi là tiến nhận định các trận đấu cũng như phân tích và lên kèo cho anh em các trận đấu về về về, về uh, youtube có đề xuất là là uh, bắt buộc tiến phải lên video trước nửa ngày cho đến một ngày thậm chí là hơn một ngày trước đó luôn đó phải lên rất là sớm đấy anh em thông cảm vì đó cho tiến nhá nên chưa có được nhiều cái mã kèo cũng như là cái đội hình chính thức của hai đội đấy thì cái lúc mà tiến lên video sớm như vậy chỉ có được những cái thông tin ngoài lề cũng như là những cái đội hình dự kiến ra sân của hai đội mà thôi đấy thì uh, do như vậy nên, tiến mới nói với anh em là những cái mắc kèo mà tiến đưa lên youtube chủ yếu là để anh em tham khảo mà thôi đó anh em nhớ nhá còn khi mà trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng khi mà có những cái thông tin chính thức về hai đội này cũng như là cầu thủ nào chấn thương cầu thủ nào ra sân rồi chơi với sơ đồ nào đấy đó rồi huấn luyện viên nó tung ra cái sơ đồ là công hay thủ đó lúc đó tiến sẽ tìm hiểu rất là kỹ càng và tiến sẽ uh, lựa chọn ra một mã kèo phù hợp nhất để đưa lên trên nhóm riêng cho anh em theo đó cái nhóm của tiến thì thì nói nhắc lại với anh em là nhóm của tiến là không thu phí nha anh em không thu phí nào từ anh em hết thì những anh em nào xa bờ mà thua tha mà muốn gỡ gạt hoặc là muốn cùng đồng hành với tiến ở chặng đường phía trước thì cứ uh, liên hệ với tiến qua cái số zalo hoặc là cái telegram tiến để phía dưới góc màn hình ở video này đó anh em cứ trực tiếp liên hệ đi tiến sẽ đưa anh em vào nhóm nhưng với một điều kiện nha anh em tuy miễn phí nhưng với một điều kiện là là anh em phải có được là một cái số vốn nhất định tối thiểu cũng từ là là uh, một củ đến hai củ trở lên đó anh em nhớ nhé chứ anh em đừng có nghĩ là cầm vài trăm rồi vào nhóm tiếng rồi rồi xin kèo này nọ để đánh bên ngoài qua đầu qua cò hoặc là sẽ sẽ suy nghĩ theo cái kiểu là cầm vài trăm vào rồi sẽ à, ăn lên vài củ vài chục củ không có chuyện nó xảy ra đâu nha anh em đấy vì nếu cái với cái số một hay cũ ấy thì tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cho anh em kiểu như là tiến sẽ cho anh em một là mã kèo cả chặn này cũng như là mã kèo tài xỉu đi đó tiến sẽ cho anh em thêm cái mã kèo tỷ số để anh em dằn lại đó để tránh đi cái việc mà phải thua tha trong các trận đấu này đó chơi chơi bóng banh bóng là phải chơi như vậy mới có lãi đúng không anh em đấy còn cái việc mà mà anh em chơi cùng trang với tiến thì để cho tiến kiểm soát được các mã kèo trên trận đấu vì anh em mình chơi cùng trang mà đấy tiến cũng có cái trang như anh em tiến cũng chơi trên đây đó tiếng nắm được những cái mã kèo cùng với những tỷ lệ nó lên xuống như thế nào nó biến động ra sao thì đó thì trong ví dụ như trong giữa chặng đi hay là diễn biến trận đấu diễn ra 15 đến 20 phút đó khi mà mã kèo nó tăng hay nó hạ vậy đó mà tiếng thấy cái kèo đầu tiên tiếng cho anh em thấy nó không ổn thì lập tức tiếng sẽ báo lên nhóm cho anh em thêm mã kèo khác để anh em dằn vào hoặc là kêu anh em trực tiếp bán thì mã kèo đó luôn đó chơi trên trang anh em có thể bán mã kèo rồi rồi uh, này nọ là thoải mái nha anh em đó anh em bán mã kèo trước 10 phút hay 15 phút gì đó thì nó chỉ lỗ tầm uh, ờ, 5 đến 15 phần trăm thôi đấy nhưng uh, chơi trên trang rất là lợi luôn đó chứ việc gì anh em phải chơi qua thầu qua cò đúng không chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì thì rất là phiền phức đến nhiều việc nè chưa nói đến vấn đề mà mà liên quan đến uh, pháp luật nữa đấy thì pháp luật Việt Nam và anh em biết rồi đấy nó đang me những cái đường dây mà chơi uh, qua thầu cò có nhiều đấy chưa dừng ở đó mà mà còn cái việc thí dụ như cái kèo Atletico anh em ờ, trên trang là một hòa chấp một hòa ăn 2.04 này đấy nhưng khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cỏ ấy, nó vẫn đưa cái kèo một hòa này cho anh em nhưng mà nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.7 0.8 gì thôi đó nó sẽ cắn một khúc từ anh em luôn nói anh anh em chơi như vậy là chơi chơi để làm gì nói thẳng là anh em chơi ngu rồi đúng không đó chơi ngu nói thẳng là như vậy đấy thì với cái việc gì phải chơi như vậy anh em thắng thì nó có lãi từ anh em mấy thằng cò đấy còn còn nếu anh em thua thì cái người mà chịu lỗ cũng là anh em thôi tụi nó cũng chả mắc mát cái gì hết thay vào đó mà tụi nó còn lãnh được cái hoa hồng mà từ cái việc mà anh em thua tha nữa đấy nó chơi trên đầu anh em như vậy mà không lẽ mình ngu mình chẳng chơi đúng không nếu mà tiến có nói chuyện mà mà mà có mạo phạm gì đến em thì cho tiến xin lỗi nhá thì tiến chỉ xin nói thiệt với anh em thôi đấy tiến chỉ chia sẻ thật lòng những cái gì mà tiến biết thôi đó Ok thì nói tóm lại <clears throat> những anh em mà đang thua tha sao bờ muốn đồng hành cùng với Tiến ở trên chặng đường dài cũng như là muốn gỡ gạt lại uh, uh, tất cả những gì đã mất ấy thì cũng phải gỡ từ từ đúng không anh em đó thì anh em cứ liên hệ với Tiến qua cái số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng câu Tiến Tiến có uh, ờ, ghim ở dưới góc màn hình trong video này anh em nhìn là thấy nha đấy thì anh em nhớ thì một việc nữa là hai cái điều kiện Tiến xin nhắc lại nha thứ nhất phải có số vốn ít nhất là một hai củ trở lên ít nhất một hai củ trở lên nha thứ hai là phải chơi cùng trang với tiến đấy chơi cùng trang với tiến thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng đấy phải có một cái số tài khoản ngân hàng và phải có xài cái chuyển khoản online nữa nha anh em đó có một số cái tài khoản ngân hàng và có xài chuyển khoản online thì anh em mới có thể uh, tạo cái trang để chơi cùng với tiến được đấy anh em đủ hai điều kiện đó thì cứ liên hệ cho tiến còn không thì tốt nhất đừng có tìm tới tiến để làm hết mất thời gian của nhau thôi đấy ok nha anh em thì với những mã kèo này trước khi mà tiến đưa ra những cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đi qua phân tích về cái ờ, trận đấu này để lựa chọn những cái mã kèo chuẩn nhất à, đó ok thì trước mắt anh em có thấy nè đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hà nội atletico sẽ ra sân với sơ đồ là 532 với bộ đôi tiền đạo là Griezmann cùng với Memphis Depay đó thì hàng tiền vệ của Atletico cũng đang rất là mạnh ở mùa giải này cũng như là Rodente này đây à, ờ, Rodente này rồi Koke này đó rồi Rodrigo de bao này đấy một hàng tiền vệ cùng với cái hàng tiền đạo đang thi đấu à, khá là hay khá là thăng hoa mùa giải năm nay đó cùng với đó đội khách sẽ ra sân với sơ đồ là 433 đó thì những cái cái uh, uh, những cái thống kê này đều là những cái mà mà chuyên gia nó nhận định nó đưa ra cho anh em tham khảo là anh em nhớ nhé như những cái trường hợp chấn thương này đó Atletico thì có hai trường hợp chấn thương còn về cái trường hợp của Valencia có đến 5 trường hợp chấn thương chấn thương riêng cái trường hợp của Edison Cavani thì đã có thể ra sân trong cái cuộc đấu đầu này do đó bình phục chấn thương thì đây chỉ là những cái thông số mà nhà cái đưa ra để cho anh em à, không phải xin lỗi anh em đây chỉ là những cái thông số mà những chuyên gia nhận định đưa ra để cho anh em tham khảo mà thôi đó chưa chắc gì là thằng Cavani nó có thể ra sân trong trận đấu này nữa đúng không rồi chưa chắc gì là là những cầu thủ này là là phải dự bị cũng có thể là người ta đã bình phục chấn thương và có thể ra sân vào đêm nay đấy nói chung trước giờ bóng lăn tầm nửa tiếng đến một tiếng lúc đó những cái thông tin thì mới chính thức được lúc đó có những cái đội hình rồi rồi cầu thủ nào ra sân chơi với sơ đồ nào rồi đó tiến sẽ sâu rất là kỹ và sẽ đẩy lại mã kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em theo ok cho anh em đó thì tiếp theo đây anh em nhìn vào cái bảng xếp hạng có thể thấy cái thằng Atletico <coughs> đội chủ nhà Atletico nè thì đang có được 48 điểm sau 25 vòng đấu với 14 chiến thắng, 6 hòa và 5 thất bại. À, cũng cùng có được 39 bàn thắng và để thủng lưới 19 lần. Đấy. Thì thì với cái thành tích này cũng đã giúp cho Atletico đứng ở vị trí thứ ba La Liga thì ship hơn vị trí thứ 4 là Real Sociedad với 3 điểm cách biệt này và hơn vị trí thứ 5 là Betis với 6 điểm cách biệt đấy. Nhưng hiện tại về nhìn vào cái bảng xếp hạng La Liga anh em có thể thấy là uh, cái cái ngôi vương của mùa giải năm nay đang có tỷ lệ tầm 7 80 phần trăm là sẽ thuộc về Barcelona đấy vì đội đầu bảng Barcelona đã bỏ xa cái Real Madrid ở đội xếp thứ hai là 9 điểm cách biệt và bỏ xa cái thằng Atletico đến 17 điểm cách biệt đấy rất là khó để Atletico có thể cạnh tranh cái ngôi vô địch năm nay nhưng Atletico mục tiêu của cái bộ đội bóng này chắc chắn là một cái vị trí an toàn trong top 4 hiện tại đấy vì với chỉ chỉ với ờ, uh, 6 điểm cách biệt thôi thì mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra nếu như Atletico bị sẻ chân ở các trận đấu tiếp theo đúng không em đấy còn về cái đội à, khách Valencia thì đang có được 26 điểm xếp ở vị trí thứ 17. Đó. Anh em nhìn vào kỹ vào bảng xếp hạng có thấy cái vị trí nhóm cầm đèn đỏ là gần nhất là Getafe ở vị trí thứ 18 cũng đang có được 26 điểm. Đó. Thứ 19 là Almeria cũng đã có đến 25 điểm. Đó, chênh lệch chỉ một điểm cách biệt mà thôi. Cũng như thằng Getafe này bằng điểm với ờ, Valencia nhưng xếp sau là nhờ vào kém hiệu số so với Valencia đấy một vị trí khá là nguy hiểm dành cho Valencia nên chắc chắn là là cái thằng ờ, Valencia người dê này chắc chắn sẽ uh, ở những trận đấu sắp tới cũng như là trận đấu này sẽ thi đấu với một cái quyết tâm phải nói là cực kỳ lớn luôn nếu mà không nếu như mà không muốn phải chơi ở cái giải mà mà uh, La Liga 2 ở mùa giải sau đấy <coughs> và chắc chắn là Valencia sẽ không muốn uh, cái đội bóng của mình phải uh, chơi ở cái đấu trường đó vì vậy chắc chắn là ở trận đấu này uh, Atletico sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trước Valencia đó và chưa chắc là Atletico sẽ có 3 điểm trước Valencia đâu anh em đó anh em nhớ nhé để trước khi mà đưa ra tỷ lệ kèo thì anh em hãy xem qua về cái phong độ nữa với tiếng nha đây anh em nhìn có thể thấy này cái thằng Atletico hiện tại đang có phong độ phải nói là rất là tốt luôn khi mà trải qua được uh, uh, 7 trận gần nhất Atletico có đến 5 chiến thắng hai trận hòa đó tại La Liga nha anh em nhưng mà Atletico thì cái hàng công của cái đội bóng này đang thi đấu ờ, còn hơi còn khá là là là bảo thủ anh em khi mà có đến 5 trên 6 6 xin lỗi anh em 6 trên 7 trận đấu này chỉ ghi được một bàn thắng trên mỗi trận mà thôi đó chỉ riêng là trận thắng đậm trước Sevilla do Sevilla phải chia thiếu người đấy còn lại anh em thấy này mỗi trận chỉ thắng với ờ, một bàn mà thôi đó với trận hai trận hòa cũng về tỷ số một điều đấy cái hàng công của Atletico đang thi đấu kiểu như rất là khiêm tốn anh em và và và không có được cái cái cái tính mà mà uh, cái cái nói chung là cái tính chơi của cái uh, huấn luyện viên của Atletico hay chơi bảo thủ đó chỉ hoàn toàn mà giữ nguyên cái tỷ số để giành cái chiến thắng thôi chứ không bao giờ mà muốn chiến thắng đậm trước đối phương đấy <clears throat> còn về đội khách Valencia thì có phong độ khá là tệ ở 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường Valencia chỉ có được hai chiến thắng đó cùng với đó là là uh, ờ, 7 thất bại và một trận hòa nhưng đáng khen cho cái thằng Valencia là ở ba trận gần đây nhất ở ba trận gần đây nhất nha anh em thì Valencia đã có đến 6 điểm đó với hai chiến thắng cùng 1-0 trước uh, Real Sociedad cũng như là Osasuna mới đây ngay trên sân nhà của Valencia đấy và cùng với đó là một trận thua trước Barcelona đó một bắt thua xuống Barcelona thì thì không đáng trách cho Valencia vì Barcelona mùa giải này đang rất là mạnh nha anh em đấy và xem xét lại thì thằng Valencia vẫn đang có một cái phong độ ờ, đang đang tốt đang dần ổn định lại sau khi mà trải qua cái chuỗi trận thua đáng thất vọng này đấy và hai cái trận thắng này cũng giúp cho Valencia thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm này đấy anh em chứ trước đó thì Valencia là xếp ở thứ hạng 18 hay là 19 gì trên cái bảng La Liga đấy và cũng nhờ hai trận thắng này đã giúp cho Valencia thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm nhưng vẫn còn rất là là mông lung nên chắc chắn là Valencia sẽ thi đấu hết mình hết mình trong cái cuộc đấu đầu này đấy và xét về cái uh, lịch sử đối đầu thì anh em có thể thấy là cái lịch sử đối đầu hoàn toàn có lợi thế nghiêng về Atletico khi có được 3 chiến thắng một hòa ở 4 trận đối đầu nhau gần nhất cũng như là ở trận lượt đi ở trận lượt đi La Liga mùa này thì trên sân nhà của người dê Valencia thì cái thằng Atletico uh, cũng đã giành chiến thắng với cái tỷ số là 1-0 chung cuộc đấy thì nói chung nhìn xét về cái phong độ của hai đội cũng như những cái thời gian cũng như những cái thành tích gần đây ấy, thì hai cái đội bóng này khi đấu khá là thêm khiêm tốn tốn luôn em khi mà mỗi trận đấu tụi nó chỉ uh, uh, kết thúc với từ 1 đến 2 bàn thắng mà thôi đấy cho nên với những cái phong độ của hai đội bóng này cũng như là cái mã kèo mà nhà cái nó đưa ra trong cuộc đối đầu này chắc chắn chắc chắn thì anh em nhìn qua chắc chắn là Atletico sẽ uh, ép săn rất là mạnh trước Valencia nhưng với mã kèo hiện tại thì tiếng cực kỳ kết cái mã kèo là uh, Valencia được chấp một hòa cả chặn nha anh em đấy tiếng cực kỳ kết cái mã mà Valencia được chấp một hòa luôn và tiếng sẽ chốt lại cho anh em các mã kèo sau đây đây nếu anh em thấy mà thấy hợp máu thì anh em cứ vào với tiếng nhá đầu tiên là kèo chấp thì tiếng sẽ chốt cho anh em cái mã kèo là Valencia được chấp một cả chặn đó thứ hai là anh em dằn thêm cái tỷ số cho tiếng anh em dằn thêm cái tỷ số là Atletico thắng 1-0 Ester cho tiếng ok chưa đấy thứ ba là anh em vào mã kèo tài 4 chấm tài 4 thẻ cho tiến tài 4 ft ok cho anh em đây là ba cái mã kèo mà tiến ờ, đưa ra để cho anh em tham khảo đấy đầu tiên là anh em vào mã Valencia được chấp một hòa cả trận thứ hai anh em dành cho tiến cái mã tỷ số đây anh em dành cho tiến cái mã tỷ số là Atletico giành chiến thắng 1-0 với mã là bỏ 1 ăn 5.2 đấy anh em dần một ít vào cái kèo tỷ số thôi nhớ nhá thứ ba là anh em vào cho tiếng cái mã kèo thẻ tài thẻ tài thẻ 4 ok cho anh em thì với cái lối chơi của hai đội bóng này thì rất là dễ xuất hiện những cái chiếc thẻ phạt đây tiến sẽ cho anh em xem sơ qua về những trận gần đây này trước khi mà tại sao mà tiến lại đưa ra cái mã tài thẻ đây thì cái trận gần nhất của thằng Atletico trước Girona đây anh em có thể thấy này ở trận đấu này đã xuất hiện đến 5 ờ, thẻ phạt đấy mức thẻ phạt cũng đã về tài trong cái cuộc đấu đầu này đấy còn về Valencia ở cái trận gần nhất thắng 1-0 trước Osasuna thì ở cái trận đấu này đây anh em thì ở cái trận đấu này cũng đã xuất hiện đến uh, ờ, uh, ờ, 7 chiếc thẻ phạt anh em thấy đấy chỉ trong vòng hiệp 1 thôi chỉ trong vòng hiệp 1 thôi mà đã xuất hiện đến 3 thẻ rồi đấy và tổng trận cũng đã về tài với 7 chiếc thẻ phạt thì hai trận của hai hai mỗi trận của uh, hai thằng này ở gần nhất đó mỗi trận đấu gần nhất của hai thằng này đều về mức tài thẻ phạt anh em thấy chứ còn cho anh em xem thêm một cái mã một cái cái mã là ở gần nhất là ở trận lượt đi trên sân nhà của Valencia đấy thì Atletico tuy là thắng 1-0 nhưng cũng đã phải nhận đến tổng cộng là 9 chiến thẻ phạt tổng trong ờ, cái cuộc đối đầu này đấy tới 9 chiến thẻ phạt nha anh em trừ hai chiếc thẻ phạt của huấn luyện viên ra thì vẫn còn đó là tổng là 7 chiếc thẻ phạt và kết quả cũng đã về tài thẻ trận đấu này đấy và với câu lối chơi của La Liga với cái lối chơi của mùa giải La Liga hiện tại thì rất là dễ xuất hiện các thẻ phạt đặc biệt là là đang à, đặc biệt là hai cái đội bóng này đều đang có mục tiêu riêng và đang rất là cần điểm số trong cái cuộc đối đầu này đấy vì vậy rất là dễ xảy ra va chạm nha anh em tuy hiện tại chưa có cái mã kèo thẻ nhưng tiến vẫn lên trước cho anh em về cái mã kèo thẻ của trận đấu này đấy nhưng mà chắc chắn rằng thì à, trước giờ bóng lăn tầm 6 đến 7 tiếng thôi nhà cái sẽ đưa đầy đủ các mã kèo thẻ lên cho anh em để cho anh em vào đấy ok thì tiến cũng sẽ chốt lại cho anh em nhé anh em vào cho tí Valencia cộng 1 cả trận cùng với Atletico à, dằn cái tỷ số Atletico thắng 1-0 đó và riêng cái kèo thẻ anh em vào cho tiếng cái tài thẻ 4 ST tài thẻ 4 cả trận nhớ nhá Ok thì đây là những cái mã kèo mà Tiến đưa lên cho anh em tham khảo nếu như mà anh em học máu thì anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại trong cái cuộc đối đầu này đấy còn những anh em nào mà muốn uh, nhận những cái mã kèo chuẩn hơn trước giờ bóng lăn thì uh, cứ liên hệ Tiến qua cái số Zalo hoặc cái Telegram phía dưới góc video này Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nếu như anh em đã đạt được hai cái yêu cầu mà Tiến đã đưa ra đó thứ nhất là có số vốn một hai củ trở lên thứ hai là có là là có tài khoản ngân hàng để chơi cùng trang với Tiến ok cho anh em ok thì Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em đừng quên để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến Sao Kèo cũng như là cái kênh uh, Tiến Bóng Đá Tiến Bóng Đá này nhé anh em đấy ok và chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư